많이 받으세요. Xin chào các bạn, hiện tại thì Hà Vi đang có mặt tại chùa Ba Vàng. Vậy là một năm đã qua, cả đất trời đang chuẩn bị chuyển mình đón một mùa xuân mới. Nhìn lại năm 2020, khi cả thế giới đang phải gồng mình đối mặt và chống chọi với dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, thì chùa Ba Vàng vẫn luôn là nơi trở về vững chãi của những người con Phật khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam và trên toàn thế giới. Đạo tràng Phật tử Gia Sứ cũng là một đạo tràng mới thành lập với gần 80 thành viên thuộc hơn 17 quốc gia. Mặc dù bị cách trở về mặt địa lý, nhưng các Phật tử vẫn luôn đồng hành, sát cánh cùng với các đạo tràng trong nước để cùng nhau hòa chung niềm vui đón năm mới 2021 và đồng lòng hướng về ngôi Già Lam Ba Vàng. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng lòng để lắng nghe đôi dòng cảm xúc, những lời tri ân sâu sắc của các Phật tử từ khắp mọi nơi hướng về Sư Phụ. Con kính chào Sư Phụ cùng toàn thể tất cả các đạo hữu ạ. Con tên là Vũ Thị Duyên, pháp danh Hạnh Bảo. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama, Nhật Bản. Hajime Masute, watashi wa Vũ Thị Duyên to Nihon no Okayama de hataraite imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. 저는 층티멜이라고 합니다. 한국에서 살고 있습니다. Con tên là Dương Thị Mến, pháp danh Hạnh Hoa, hiện nay đang sinh sống tại Hàn Quốc. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Hiện tại con đang là du học sinh ở thành phố Cardiff xứ Wales, nước Anh. thì Tết ở nơi đây thì mọi người cũng được nghỉ Tết và cùng nhau đi mua sắm và vui chơi ờ, nhưng vì con không được trở về quê hương để sum họp với gia đình nên con cảm thấy rất là nhớ nhà, nhớ không khí Tết tại Việt Nam, nhớ thầy và nhớ chùa ạ. Đây là Tết thứ 8 mà con à, ăn Tết ở nước ngoài những người Phật tử xa xứ, xa quê hương như chúng con chỉ ao ước rằng mình được về quê hương, mình được hòa chung vào không khí ở nơi quê hương nuôi chôn rau cắt rốn và được về chùa, được thăm sư phụ, được thăm chư tăng và thăm tất cả à, Phật tử tại chùa. Một năm vừa qua, gia đình con cũng trải qua rất nhiều uh, sóng gió nhưng vì với lòng nhất tâm lương tựa tam bảo nhất tâm lương tựa trên sư phụ cùng tăng đoàn chùa ba vàng và cô chủ nhiệm mà chúng con được vượt qua bao nghiệp khổ của gia đình bao nỗi uh, khổ đau của bản thân con của gia đình con con cái ốm đau tất cả đều được uh, chuyển nghiệp mỗi lần khi gia đình con được chuyển nghiệp thì lòng tri đến tam bảo tri đến sư phụ Tăng đoàn Chùa Ba Vàng và khu chủ nhiệm đã Dân Trà. Và con gửi lời tri ân tới sư phụ và các chư tăng đã gây dựng nên Chùa Ba Vàng để cho Phật tử chúng con được ờ, về tu tập ờ, học Phật Pháp để chuyển hóa các nỗi buồn đau trong cuộc sống chúng con có được một món quà từ sư phụ đã chuyển trao đến cho chúng con trước dịp Tết này và đây cũng là một điều mà khiến cho chúng con năm nay cảm thấy không cô đơn, cũng cảm thấy ấm áp trong lòng rất nhiều. Chúng con xin tri ân đến Sư Phụ đã vì chúng con mà thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng để cho chúng con về chung một ngôi nhà, cho chúng con trở thành một à, gia đình hạnh phúc dù chúng con có ở xa xôi cách trở dù chưa bao giờ gặp mặt nhau dù mỗi người một đất nước nhưng mỗi ngày một ngày mới chúng con lại nhớ về nhau bằng những tin nhắn bằng những lời chia sẻ bằng những sự động viên sách tấn nhau từ xa để tu tập cuộc đời con đã thay đổi sang một trang mới từ khi con được biết đến chùa được gặp sư phụ được biết đến chính pháp của phật con xin hứa sang năm mới con sẽ tinh tấn tu tập hơn nữa và truyền tải Phật Pháp để cho nhiều người được biết đến chính Pháp của Phật, nhiều người được thoát khỏi cảnh khổ đau giống như con. Người đã dạy cho chúng con biết yêu thương nhau, sống khiêm nhường và hiếu kính. Con thành kính tri ân sâu sắc đến sư phụ đã tạo ra cho chúng con một môi trường tu học ờ, biết ờ, bỏ ác làm lành, tin sâu nhân quả, hiếu dưỡng cha mẹ, Ờ, tôn kính bậc chân tu và ờ, phụng sự hộ trì tăng bảo. Nhân ngày uh, Tết Dương lịch mùng 1 tháng 1 2021, con kính chúc uh, sư phụ luôn luôn mạnh khỏe, sức khỏe trường tồn. Sư phụ luôn là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho chúng con. Con kính chúc sư phụ luôn mạnh khỏe, con xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Thầy cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Chúc Thầy và Đại Tăng Chùa Ba Vàng có được thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học chúc một năm thật an khang thịnh vượng và vận phát được lan tỏa mọi nơi và điều cuối cùng con muốn chúc mừng năm mới đến sư phụ, đến đại tăng chùa Ba Vàng, đến cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến và đến tất cả các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử gia xứ của chùa Ba Vàng. Happy New Year! chúc đạo tràng Phật tử xa xứ sẽ cùng nhau tinh tấn tu tập để cùng nhau phát triển đạo tràng thật là vững mạnh à, và chúng ta hãy cùng nhau làm theo lời sư phụ chỉ dạy đó chính là mỗi người đệ tử Phật sẽ trở thành sứ giả của Như Lai cùng nhau đem ánh sáng của Phật pháp à, phổ độ tất cả quần sinh và đem chính pháp của Phật đến cho tất cả mọi người à, con cũng mong rằng hội ngộ một nhân duyên lành đầy đủ kính thỉnh được sư phụ sang nước ngoài để giảng pháp cho chúng con cùng nhau tu tập à, con cũng à, mong rằng à, dịch bệnh à, Covid sẽ sớm được à, dập tắt à, để chúng con đầy đủ nhân duyên được trở về chùa Ba Vàng, được à, đảnh lễ tri ân trên thầy cùng Đại Tăng và tri ân cô chủ nhiệm ạ. Con muốn gửi lời chúc đến toàn thể các đạo hữu được an nhàn, tự tại, bổ để tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, công đức được ân chiêm để sớm đến được bến bờ giác ngộ, giải thoát viên mãn. Nhân dịp năm mới, chúng con xin hứa với Sư Phụ sẽ tu tập tinh tấn Phật Pháp nhiều hơn nữa để mang à, ánh sáng Phật Pháp đến mọi nhà và trở thành những người công dân có ích cho xã hội cũng những những người con hiếu nghĩa với gia đình. Con xin hứa với sư phụ trong năm mới con sẽ luôn luôn tinh tấn tu tập Phật pháp dưới sự giáo dưỡng của sư phụ, làm tốt trách nhiệm của mình trong câu lạc bộ tuổi trẻ ba vàng và gieo duyên được nhiều bạn trẻ về chùa tu tập Phật Pháp. Dù chúng con có ở phương xa, nhưng luôn hướng về Sư Phụ. Con sẽ cố gắng chăm chỉ, học Pháp và thực hành Pháp, làm theo lời dạy của Sư Phụ để không phụ công giáo dưỡng của Sư Phụ. Con xin hứa sang năm tới sẽ cố gắng, nỗ lực trở thành một người Phật tử tại gia, hộ trì tam bảo, tinh tấn học Pháp, thực hành Pháp, chăm chỉ làm phận sự, mang lại lợi ích chuyển hóa cho bản thân mình, gia đình mình và những người xung quanh. Làm tốt đời, đẹp đạo, con mong góp công sức nhỏ bé để lan tỏa Phật Pháp đến khắp nơi nơi. Với lòng người, con Phật, con xin cố gắng tinh tấn tu hành để không phụ công ơn giáo dưỡng của người con xin thành kính chiên trách sư phụ chúng con kính yêu sư phụ ạ à. chúng con yêu sư phụ nhiều nhiều lắm ạ à. thưa các bạn qua những lời tri ân của các phật tử chùa ba vàng chúng ta có thể cảm nhận được rằng trái tim của các phật tử vẫn luôn mong nhớ về quê hương hướng về chùa, về nơi sư phụ. Nhân dịp năm mới 2021, thay lời cho các Phật tử đồng tu, Hà Vi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mong rằng các Phật tử chùa Ba Vàng sẽ luôn tinh tấn tu học, tích lũy được thật nhiều phước báu. Mong cho Phật Pháp sẽ lan tỏa khắp muôn nơi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón năm mới 2021 nhé! Xe bốc mảnh đi bà Tư Xeo Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới けましておめでとうございます